Xin chào, chúng tôi nhóm Double Wish Hôm nay chúng tôi diễn đến karaoke Nghe nói là karaoke ờ, của Việt Nam ờ, có trọng điểm ừ. cái phòng nay chúng tôi tiêu tất tiêu tất được 100 điểm 100 điểm ừ. được không <laughs> không biết nếu chúng tôi à thành công được thì sẽ trở thành ca sĩ thật à, ờ. ờ. hôm nay chúng tôi không thành công thì không về nhà đúng không là dạ, tùy người <laughs> tùy người nha chúng tôi kêu nghĩ là ừ, sẽ thành công Shinsuke có tuyệt kỹ nên nếu không có một trăm điểm thì à. không đi về cả Kazu cũng tự tặng nè Kazu là không tốt nè không không tốt có cả vô là đi cạo nè <laughs> ok hát đi

Shinsuke Shinsuke mong hấp hả? Hấp đi Nhưng mà thật ra là Shinsuke là lúc trước mình có 99 điểm rồi yeah. Dạ. Ờ, là không được là một điểm thôi Nên Shinsuke hấp đi Là được tôi mới hấp Ok Shinsuke hấp được Vậy đương như tôi quen Là để tăng không là để tăng không Là cao dư là đứng và nghe và xem Yeah. Yunya la kịp không vui không không có điểm không có điểm ok không ra ha việc hát thì vui à, cùng à, hát thì vui nên karaoke là rất rất vui nên hãy đến karaoke nhé